<sighs> Tôi chán tụi mày quá Tụi mày làm ăn nữa là giống như Làm ăn mà nó không biết tiên liệu trước những tình huống này mấy em Tính năng chắc bạc bền Chết chết cả trăm ngàn loại hình kinh doanh chứ đâu phải chết mình súp của mày đâu Nên mình dùng lại một câu hồi nãy mới nói là cái gì Mây đen bao phủ toàn thế giới Mặt trời vẫn tỏ sáng trên đầu súp BBT Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống Chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam À, chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn Thì hôm nay là vlog kinh doanh à, Sự nghiệp làm vlog của anh cũng được năm mấy, hai năm, ba năm gì rồi đó em à, Nút vàng Facebook thì chưa thấy có Mà thấy banh mẹ hết mấy cái máy rồi nó, Nãy là mấy người media vô ngồi sửa máy Nó sửa cái máy à, quay phim à, C300 của anh nữa Mua 300 triệu Rồi con kia 1D Mark 2 cũng à, thấy hơi hơi hơi hơi Màn hình nó bị nhè nhè rồi đó mấy em rồi còn cái con xe trăm thấy nó cũng lắc lư luôn rồi nó bây giờ nó phải quay thêm con ba mắt giống anh nữa nó làm cho anh mà nó mới còn tháng nó mua ba mắt giống anh nè nó quay để nó bắt cấp tiếng nó nghĩ mình nghĩ mình ló chán chán cái nữa nè bữa họ mà úp cái clip lên à, cái clip gì à, anh bia cho thằng à, đại lý ở ngoài quảng ngãi cái đó là anh lo cho thế giới thôi chứ việt nam có quỷ đầu lo việt nam hết dịch lâu rồi việt nam hết dịch lâu rồi xong rồi cái tự nhiên bị cộng đồng mạng bay vô chửi quá trời mấy em nói chửi anh duy nguyễn mồm quạ anh như nguyễn mầm thúi anh Duy Nguyễn nói là hết Covid rồi mới nói anh đăng clip đó xong bữa tối đăng clip đó xong nó bùng lan phát một qua Đà Nẵng toàn hết trơn luôn anh nó nói chuyện đó anh nào biết anh nào có hay mấy lúc anh làm clip Quảng Ngãi thì nó sống yên biển lặng mà ngày tới tới ngày anh đăng lên nó biển động ai biết được cái này là ngoài tầm kiểm soát của anh đâu phải lỗi của anh đâu tại mấy anh đi du lịch mà đang dịch đang giết ông nội đi du lịch thì gắn chịu chứ giờ anh cũng là nạn nhân thôi nó bây giờ anh anh cũng đang kinh doanh dịch vụ cũng đang bị ờ, này bị kia bị tất cả thứ cũng khó thở lắm em thì ờ, cái tình hình mà dịch covid giờ nó diễn biến làm sao á thì không ai biết trước được cả bây giờ làm ăn như thế nào thì không biết trước được cả tất nhiên là tất cả những doanh nghiệp lớn và nhỏ đều bị ảnh hưởng Việt Nam Airlines lỗ 15 ngàn tỷ trong 2020 mới đọc báo hồi nãy và hàng loạt công ty phá sản này nọ kia đúng không mây đen bao phủ toàn cầu mặt trời vẫn tỏ sáng trên đầu apple có nhiều thằng dịch giả thì leo thang chết ngắt gần hết thằng apple bây giờ nó tăng tài sản mà em tài sản thằng apple được 1,180 mấy ngàn tỷ ngàn tỷ đô nha là doanh nghiệp giàu nhất thế giới luôn rồi vượt qua khỏi thằng đại gia dầu lửa đại gia công ty tập đoàn dầu lửa nhà nước của Ả Rập Xê Út thua nó rồi công ty nào điền vô coi tụi em nắm kiến thức tình hình thế giới như thế nào còn tình hình Việt Nam á, thì à, bây giờ dịch nó xuất hiện bảy tám chín mười tỉnh rồi anh cũng chán à, đọc báo luôn rồi bây giờ thì ngày xưa nó thiệt với em á cái địch dịch đợt một á đọc báo ngày tăng ba bốn k là ngồi hội họp nha còn bây giờ ngày nào ngày nấy đề ba toàn bốn mấy ca không còn à, cái quen luôn toàn là cứ đà nẵng đà nẵng đà nẵng hết ám ảnh luôn cái bệnh viện quốc tế anh đây hay đi khám bây giờ nó lóc luôn rồi em quốc tế cd city á quốc tế city hành đô đó cái ông người mỹ kia ông vô nó ông khám kiểu gì ông đi eon nữa trời trời toàn là khu gần nhà anh không mà mấy em bởi tình hình ghim vợ căng quá mấy em kéo mua súp cứu đỡ qua nha mấy em <laughs> mấy em không mua súp là chết thiệt luôn đó mấy em đó nhắc tới súp tại sao nhắc tới súp tại có chuyện liên quan tới súp có chuyện liên quan tới súp anh có một cái thằng đại lý ở một vùng sâu vùng xa vùng căn cứ hồi xưa nó nằm ở đâu ở ngoài Giang Giang gì ở ngoài Hà Nội á cái tỉnh nào Giang Giang nằm trên đầu Hà Nội đó mấy em ờ, comment cho anh không rành rồi bắt mấy em nó ngày trước á nó vô nó nó làm đại lý của anh cũng là câu chuyện rất là mắc cười đúng tự nhiên cái ta chưa nhận lời cho anh bay vô cầm tiền cọc chơi vậy đó em bởi vì khi anh làm ăn á, khắp đất nước rồi anh gặp những vùng những miền khác nhau cách hành xử của bạn cũng rất khác nhau yes. nói là giờ thôi em làm con tim chán quá ngồi lương ba cọc ba đồng này nọ kia không khá được bây giờ thôi em start làm gym em ta áp làm gym em coi vlog của Nhi Nguyễn rất là nhiều em thích rất là thích cái chí hướng cách làm giàu của anh cũng như là cái cách nhìn nhận cuộc sống của anh Nhi Nguyễn cho em theo anh đi ờ, theo đằng sau bây giờ em ngoài Bắc em vô đây em chơi em mua vé bay em vô luôn rồi em tới ờ, công ty BT ờ, gặp anh ký hợp đồng ở đâu thì chỗ chỗ dân gian gì đó thì anh chưa có đại lý thì ok hẹn cái anh cũng chưa biết nó đằng nào hết đó tự nhiên cầm tiền này nó kia tới xong rồi xuống cọc tại chỗ bắn tiền đùng đùng như ở ngoài bắc nó dùng chữ bắn tài khoản em nó nói ê này mày mày mày mày, mày cờ bạc hả mày nó nói bắn bắn mà anh là dân miền nam thường thường nói bắn thì nghĩ là chuyện bắn cá oh, nó bắn cá mày nó, nó bắn bắn bắn tiền à, thôi kệ bắn gì cũng được đó xong rồi cái cơ duyên nó làm đại lý tự dạo đó mà không bóc phốt này nó còn dài bóc phốt này còn dài mà đâu biết được gián điệp của anh ngoài tỉnh nó nhiều lắm em mấy bạn fan mà bắt fan anh nhiều lắm ai fan người bắt comment bắt là tính từ đâu thanh hóa đi ra là từ, từ thanh hóa tính bắt luôn rồi đó từ Thanh Hóa đi ra là kêu là fan người Bắc nha đó, comment vô gián điệp của anh ngoài tỉnh nó nhiều lắm nó lạng lờ trước shop của con này nó nói thằng này làm mua nó cần tiền hay sao á nó làm nó quảng cáo bia làm lầm lầm lũi lũi gì á cái anh vô chấn chỉnh non cái vợ quảng cáo trong bài post nào của anh cũng có cái mặt nó hết nó comment một câu rất là quen thuộc em là đại lý ở Giang Giang cái gì đó anh ABC kêu nghiên, nghiên cứu cái đó nó comment kiểu đó hoài luôn nó là nó đó xong rồi á à nhớ rồi Bắc Giang Bắc Giang nó nổ cái thằng Samsung của em nó nổ là trời đó thằng thằng thằng thằng Bắc Ninh mày hên thôi chẳng qua đâu Samsung đầu tư nhiều thôi Bắc Giang đầu tư ta cũng chút đỉnh nữa mấy em xác nhận giùm anh coi ở ngoài Bắc Giang thằng Samsung có đầu tư không mà nó gáy nó lợi dụng khoảng cách địa lý nó nó lợi dụng khoảng cách địa lý nó nói là anh Nguyễn người miền Nam không có đành gì miền Bắc nó muốn chém sao nó chém mà à, nó nói em thành phố của em vip xuống Hà Nội 90 cây có đường cao tốc Bắc Trang chạy nhanh hơn đường cao tốc Long Thành dầu dây các kiểu chỗ của em shop của em là vị trí đắc địa nhất Đất Giang xung quanh là chuỗi khách sạn cao cấp đối diện là chung cư thành phố ủa lộn lộn công viên thành phố nó nó nó nó nó ghê lắm em rồi xong hôm qua nó ngồi nó méo mỏ hôm qua hôm kia vậy đó con tình động trời Bắc Giang có ca nhiễm đầu tiên Đồng chí đó đi đâu? Đi du lịch Đà Nẵng về nữa Không khai báo luôn mấy em Cái cơ quan chức năng người ta xúc cái khách sạn luôn Đúng rồi, xúc cái khách sạn, khách sạn cách shop nó 30 mét Thằng nhỏ teo luôn, chết mẹ rồi đang dịch Covid mà bây giờ nó chơi sát nhà mình nữa thì về buôn bán sao anh Duy Nguyễn ơi thôi cho em tháng này em bị thụt trên số chút đỉnh nha nó nói từ từ chú bình tĩnh anh nói chuyện người bắt phía anh cũng lay luôn từ từ chú bình tĩnh xong rồi sáng nay nó thông báo một tin động trời nó bây giờ cái sạn nó cách ly rồi anh ơi nguyên con đường người ta cấm kinh doanh luôn anh ơi chết em rồi anh ơi <sighs> tôi chán tụi mày quá tụi mày làm ăn là giống như làm ăn mà nó không biết tiên liệu trước những tình huống này mấy em tính năng chắc mặt bền cái chuyện cách ly là chuyện của xã hội đâu phải của mình tỉnh bắc giang của mày đâu chết chết cả trăm ngàn loại hình kinh doanh chứ đâu phải chết mình súp của mày đâu bây giờ mày mất cái gì mày chả mất cái gì hết mày sồn cái gì đúng không tôi nói có đúng không nha bạn thí dụ như mày bán bún đi mày nhặt bún về mày chết chưa đúng không bán cháo lòng đi bán đồ ăn bán thịt đi mày nhập về mà đóng cửa mà kiểu đó mày mới chết mày mới chết về con hàng còn bây giờ thực phẩm bổ sung đáp từ 2 năm tới 3 năm cho mày đóng nửa năm luôn tao chưa chết rõ ràng cái này là mấy em phải công nhận đó là một cái điểm mà chúng ta có thể ngạo nghễ ngành súp Nó, cái thứ hai nữa cái cái cái cái thị trường súp nó ngộ lắm em dân nghèo thì nó không mua được đúng không mà muốn mua được là dân phải có tầm trung và tầm cao mà tầm cung tầm cao rồi cách ly 10 bữa nửa tháng đâu có nghèo đâu vậy thì mày sợ cái gì mày nhìn ngoài xã hội rồi nó chết hết trơn rồi kìa nên mình dùng là một câu hồi nãy mới nói là cái gì mây đen bao phủ toàn thế giới mặt trời vẫn tỏ sáng trên đầu súp bbt nói để cho tụi em vui thôi nhưng mà cũng phải lo lo cái gì lo tiền nhà hợp lý không điều với chủ đi bây giờ dịch giả leo thang gì bà chủ bà sống với tình người chút đỉnh chứ đúng không mình không ép bả nhưng mà nói giờ chị sống với cái tình người chút đỉnh chị nghĩ là tôi bán không được không ai bán được cả tiền nhà giảm năm phần trăm <laughs> đúng không cái này là cái tình nghĩa chúng ta cũng ngồi nói chuyện với nhau chứ bây giờ á dịch như vậy á mà bà chủ bà không giảm tiền nhà tôi đóng tiền nhà cho bà bà ăn cái tiền này bà có ngọt miệng không đúng không hay bà ăn cái tiền này con gái bà trả quả cũng vậy thôi à cái đó là nói thẳng sống trên đời đối với anh là tình lý nó phải đi đi kèm với nhau à, mấy em hiểu không nó giống như tự nhiên dịch mùa này anh tốn quá là chi phí luôn chi phí nào là xịt khử trùng đúng không xong rồi chi phí à, nước à, rửa tay rồi chi phí máy đo nhiệt độ mấy mấy cái đồ đó biết mua của trung quốc hay của nào đó cái bấm vài bữa là hết pin xong rồi tốn quá trời chi phí đó là cái chung của doanh nghiệp vậy thì chúng ta đối phó như thế nào các bạn startup đối phó thế nào trong dịch covid này các bạn lo vấn đề điêu từ nhà thôi yes. còn đương nhiên cái chiến lược để vượt qua covid này á thì chúng ta phải có bán offline không được thì bán online chừng nào shipper giao giao giao hàng không được lúc đó mới sợ còn huống hồ gì trong cái trong cái ngành thực phẩm này nè lúc mà dịch bệnh về ai người ta cũng chả cần ừ, phải xa sấp đúng không bây giờ hàng quán có đóng cửa gần hết trơn rồi đó bụng ăn gì ăn lean body chứ ăn gì ba vậy tao cũng biết vô bao sale nữa đúng không nhà hàng đóng hết rồi đó nhà hàng người ta chịu không nổi đâu thêm nữa đúng không bây giờ á cái dịch này nè nó còn ghê hơn dịch đợt một dịch đợt một thì cách ly cách ly thẳng đóng cửa đóng cửa thẳng còn bây giờ không đóng cửa không đóng cửa cứ để cách ly bình thường cứ để gọi là giãn cách xã hội bình thường nhưng mà khi mà không đóng cửa như vậy á thì mấy em kinh doanh á năng suất tụi em giảm chắc tụi em sẽ chết tiền điện không giảm mặt bằng không giảm nhân viên không giảm doanh thu giảm ừ. sống vào niềm tin à còn ngành ship của tụi em là đỡ rồi ngành ship của em đỡ lắm đỡ không có ngành khác nhiều nên thôi bớt lên đi ông nội ông kinh doanh không biết ông bán được hàng chưa mà ông rên khí thế luôn á thì trong thời gian này thí dụ như mấy em kinh doanh mà có chậm lên chút đó tập trung lo cái web cho anh tại sao một ngày website công ty bbt đăng lên 10 bài mà web tụi bay đăng có một bài nó chỉ có copy paste thôi mà tụi bay còn làm không được nữa tụi bay than cái gì đúng không nói hoài không nghe à, toàn là tuổi trẻ không à startup mà kiểu tụi em mà chết đúng không tại sao làm đại lý bbt anh sợ không dám cho mấy ông già làm tại vì mấy ông già thường thường cái xu thế họ sẽ chậm họ sẽ chậm và họ có một phần nó lạc hậu đúng không họ không làm được họ không có sức trẻ họ không có sôi nổi để họ làm online được anh tin tưởng tụi em giao phó tụi em cấm thành cấm trì này nọ kia ở bắc giang xa xôi hẻo lánh là đi thương hiệu bbt ở bắc giang đó. mà bây giờ cái màn online mà làm chưa xong offline làm cạch cả đuổi mà được cái shop mà đẹp thôi không biết ngoài bắc tự nhiên đường nó ừ, vỉa hè đẹp lắm em còn ngộ shop cũng đẹp lắm đó mà gián điệp của anh ngày đi qua đi lại chỗ đó chừng ba bốn lần nó làm gì biết hết à xong rồi tự nhiên cái gián điệp anh nó nói nữa ủa anh anh anh, anh có chửi gì nó không sao nay thấy bán hàng ngoan vậy anh <laughs> bữa hổm thấy nó bán chán lắm nó trả bùng bán mà nó trả thành tư vấn bữa nay tự nhiên qua gặp nó nhiệt tình lắm anh anh có like gì đó không không biết có like gì không nữa anh có gì anh lôi like anh like tập thể không à nói chung mà cái kênh livestream của anh giống như kênh anh anh tập quấn như thế giống như là một cái thông điệp giữa BBT và các fan giữa BBT và hệ thống đại lý muốn cái gì thắc mắc cái gì hỏi trên đó trả lời được có thể trả lời còn chuyện nào riêng tư massage má sủng thì nhắn tin facebook xanh đó, đó là cách làm việc của anh nha tụi em có kinh doanh trong giai đoạn này có yếu bóng gió thì cũng phải chịu thôi đúng không trong mùa dịch này không nói trước được cái gì cả đúng không vaccine chưa có thì đừng có mong là hết dịch đúng không dịch nó chỉ là giai đoạn này và giai đoạn kia thôi đó cái đó là cái mà chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận còn tụi em kinh doanh nhỏ nhỏ nó chưa bị động vốn đó nha hả mấy anh kia kinh doanh lớn bị động vốn này nọ kia nó chết ngắt như thằng băng thôi hả biết bao nhiêu công ty nó chết ngắt như thằng băng rồi nó phá sản chịu không nổi mà mùa này là kể như là rồi xong game rồi đó nhưng mà tụi em vẫn còn nhập súp đều đều vẫn bán súp đều đều thì đó là cái may mắn của em so với những ngành khác mà mình là tuổi trẻ nữa mình than là mình diễn thôi đừng than thiệt nha dụ lên mạng than cho khách hàng nó thương nó mua đồ thôi chứ còn than thiệt có cái đầu than đúng không cho dù dịch cách đi nửa tháng hộp súp của em để một chỗ nó vẫn ngạo nghễ thôi ai đụng chạm gì nó đáp vẫn còn không sợ huống hồ gì lúc này là lúc người ta cần sức khỏe đúng không lúc này là lúc người ta cần sức khỏe mà tại sao bbt về home gym tụi em đăng cái bài lên bán đúng không mấy cái máy chạy bộ bây giờ ở nhà không có không đi tập gym mà tập chạy bộ ông nội ơi có hai chục triệu ba ba chục triệu cái máy thôi đúng không mấy em bán mấy chạy bộ thêm vô mẹ bán cũng đặt kiêng nữa hôm nay chưa thấy đại lý đâu đăng máy chạy bộ lên bán hết á nha kỳ cục làm ăn á nó phải lanh cái đầu lên đúng không ghim á súp công không có đủ nó còn cái này cái kia nữa thiết bị tập kim phụ kiện này nọ kia các kiểu hiểu chưa đó và sau này tụi em phải có định hướng nữa mình làm súp chừng năm hai năm thôi mình gom vốn mình nhờ anh Duy Nguyễn tư vấn cho cái phòng nhỏ nhỏ lúc đó là sub game kết hợp wow. đúng không đó là sub game kết hợp thành gì tên là bbt sg bbt sg đó sg đó bbt sài gòn đó biết ý nghĩa của bbt chưa biết chưa biết thông điệp ý nghĩa bbt sg chưa rồi chưa biết đó thì kia nghe đi bbt còn có một tên mở rộng khác là bbt sg được hiểu là bbt sài gòn thủ phủ chính tọa lạc tại thành phố giàu nhất và phát triển nhất việt nam